hôm nay mình à, tiếp tục quay lên trên à, một con trải này à, mình cũng à, tiện thể là lấy cái cái món hàng của anh khuê gửi lên là cho tết trung thu cho các cháu ấy thì đây hôm nay mình à, mở cái món hàng này ra thì có nhận được cái thư của anh ấy luôn à, gồm có 350 cây nến này 150 cái đèn đèn lồng nên mình bảo chú mở ra xem này, như này nó là như này thôi à, rồi cái nến là phải tròn này quá. Tròn tròn này. À. Món quà này thì em cũng ờ, xin chân thành cảm ơn ờ, anh Khuê có món quà gửi cho các cháu nhỏ trung thu vùng cao. 150 cái này hơi nhiều nhờ cũng vẫn bản này thì đây cũng không hết mà các cháu thì lại, đấy. Ừ. Rất là nhiều luôn, có một chút cái quần áo thun nữa, nữa này thì anh bảo anh gửi ờ, cho ai mặc được tháo ra ừ. và thứ hai thì uh, chỗ em cha thì đang xây chuồng lợn này một chút nữa thì mình sang bên kia để, để xem em cha xây chuồng lợn đến đâu rồi cùng anh chị nhé ừ. này thì nó tìm nến được tìm nến thế bằng con nào nến nến bằng khoảng hộ ra ừ. được cái nến này nến được cho vào đây quá nhưng mà nó cái lỗ đấy đúng rồi đúng thắp đấy là để cháu ấy máu cho nó nó nó ừ. kéo về à mua kéo về thêm cái cây móc vào đấy cô thì cô không biết làm kiểu này cái đâu đấy bật lửa tủ này tối nó mới chơi Đâu, tối nó mới sáng đấy oh. nghiêng đi nó cháy mà thằng này thằng cháy à. ừ. cái này có khi phải cắt oh, con này ban đêm là rất là sáng đấy yeah. Dạ. Đúng. Ừ. cắt thôi rất là đẹp luôn cắt một nửa ra ừ. cháy cao quá cắt nó thấp hơn thôi ừ. kéo rồi và vâng, bây giờ thì mình à, sẽ sang bên nhà em cha nhé cùng anh chị nhé để xem là em ấy đã xây chuồng lợn đến đâu rồi cái hôm trước mà giang à, về ấy, trước khi về thì mình cũng bảo em ấy là cứ xây đi đấy với mình cũng không à, ghi hình được và mình về thì mình còn phải sang nhà cháu Trạn nữa Và cũng sang nhà năm mẹ con thì hỏi thăm về nhà sáu mẹ con đấy cũng cũng chưa về cũng ba anh chị ạ chồng mà vừa mất ấy thì à, sáu mẹ con cũng nhận được cái món quà là của cô Loan ở bên úc gửi cho 3 triệu ấy. thêm nữa đấy mà cũng cũng uh, đi làm chưa về rất là tiếc lại không gặp được hôm nay thì mình lại tiếp tục quay lên đây thì đấy hôm nay bản hôm nay trời nắng rất là đẹp thời tiết trên một các trải của anh chị nhé Tức là hơi xa là vị trí mình làm đường Ở ờ, bản Háng Trắng Lừ này Cách cái vị trí mà nơi mình, mình quê hương mình ở là thị xã Nghĩa Lộ là 100 km Đi lại cũng rất là vất vả Đây, đây là nhà em cha đây Em cha chính là chú ruột của hai cháu Phà và Nu nhá Các anh chị nhá Là một côi cả cha lẫn mẹ đấy Căn nhà này Và nhà em cha này thì là ờ, có ba người con sinh được ba người con và hai cháu của là anh trai anh trai mất vợ thì bỏ đi lấy chồng khác biển biệt hiện tại là anh ấy phải nuôi cả năm người và một mẹ già của anh ấy và một người vợ ở trong cái ngôi nhà này này Đó, các anh chị nhé giờ mình sẽ vào phía đằng sau để xem cái chuồng lợn em xây đến đâu Ồ, oh, con chào bà Cha nhà ông bà cha mu cha chú tì lâu à cha hồ nhà ừ, à. cha thầu cho hừ cha cho ừ à thế à ừ, cha đi vắng con vào xem với chuồng lợn nhá ừ, vâng vâng cha lại đi vắng rồi các anh chị ạ cái vợ chồng là đi nương ở trong căn nhà của cha thì rất là bừa bộn nhà rất là đông người chật hẹp đun bếp trong nhà khói này sống rất là khó khăn đấy à bà mở con xem nào mở con xem vào xem trùng lợn ồ oh. bảo hôm nay à, cha đi đi nương đi vắng con chị ồ oh, con cảm ơn bà nhá đây đây đây, chúc bà cha xây cái trùng lợn ở dưới này rất là nhanh luôn gần xong rồi Đó. lợn khá là đẹp đấy mà thiếu trụ xây trụ lên mình quên bảo cha hôm nay mình à, dặn mọi người rồi ồ kia là hơi cong rồi ừ. hơi cong chỉ kia là hơi cong một chút cái này là mọi người tự xây mà <laughs> sao mình vào áo thì đấy à, đó áo áo cái là đẹp ngay phẳng ngay chuồng lợn thì nó không cần phải quá đẹp lắm ồ kiểm tra mọi người xây nó có trùng mạch không Đó. cửa này làm hơi hẹp rồi cửa hai bên lượng lượng to thì không thể sang được lại quên làm cái thông chảy cái này cha quên này phải đục rồi xuống đây là cửa vào chung là rất là nhanh em sẽ rất là nhanh trong vòng có một ngày rưỡi mình về mà em trai em đã xây được cái chuồng lợn rất là nhanh luôn với vâng, anh chị ạ đây là món quà này là của, của, của chú ờ, Điền Vũ gửi tặng và tấm lợp thì là của nhóm bên Canada anh sẽ ủng hộ tấm lợp của các anh chị nhé là của chuồng lợn chúc mình có bảo em cha là chuồng lợn này mình phải phải đào sâu xuống là con đá kè đấy ừ, một nghìn viên gạch cũng thiếu à thế rồi bắt chú em lại thiếu nữa này trong này thì mình có để cho sỏi rồi đấy đổ sỏi đầm đầm sỏi thế là giang cũng uh, mải về nên là mình cũng không không ghi hình chi tiết từ đầu đến cuối khi mà em em trai em ấy xây cái chuồng lợn này mình thấy là cũng khá là rộng anh bảo chiều này là 5 mét ô là hai mét rưỡi Đấy, chiều kia là năm mét rưỡi nói chung là chuồng lợn này, này là đẹp rồi sau này mình bảo em làm cái bậc bậc nó xuống đấy bậc nó xuống để để xuống mình có thể chăn được lợn này đó cái quỹ đất nhà em cũng khá là hẹp và cái này thì à, mình cũng à, xin à, nói lại luôn là món quà này thì mình muốn là thực tế là mình cũng dành tặng cho cháu Phà và cháu Nu đó thì hai cháu là mồ côi cả cha lẫn mẹ bây giờ ở với chú mà chú thì còn rất là khó khăn nữa thì đâm ra cái kinh tế là hầu như là phải dồn hết vào bản thân chú nữa đấy là em cha đó mình rất là thương hoàn cảnh và mình đồng cảm và cũng muốn là cho hai cháu phà cháu nu sau này có kinh tế thì uh, giang uh, cũng uh, mong muốn là quý cô bác anh chị nào mà mà muốn ủng hộ thêm cho cho em cha này cháu phà cháu nu gia đình em cha à, có một chút à, kinh tế để phát triển à, con gà hay là sửa sang lại cái ngôi nhà hiện tại ngôi nhà cũng gần gần hỏng gần hết rồi đó quý anh chị ở giang cũng uh, hy vọng là là quý mạnh thường quân mà có xem được video của giang ấy mình có thể là chung tay uh, góp sức ơ ờ, em à Ôi dồi ôi, anh bảo là hỏi em đây này Lượn xe nhanh nhưng mà hơi cong một chút Nó bảo là à, đông người có xe mà cong. À, cái vì mọi người không không căng dây Vâng Quên căng dây Mà có mấy người căng ừ. dây, căng dây Nhưng mà có... cái cửa kia hơi hẹp một chút nhỉ Vâng Dạ Đúng rồi cửa... Không, cái này vào áo thì ok, không sao cả vâng. Vào áo thì nó phẳng đi thôi vâng. Hơi cong một chút thôi Ừ. Vâng. Rồi vâng, con bạn thích này có điều không anh rằng Nơi cong này được rồi Vâng. Con này là ok rồi. Con này là cao thoải mái rồi. Vâng. Trên gần mét rồi. Đúng rồi. Rồi sau này mọi người xây cái máng này nữa. Vâng. Mà cái chỗ lỗ kia là phải đục thông đấy. Vâng vâng. Chỗ góc đục thông để còn sau này rửa. Vâng vâng. Nước nó chảy ấy. Vâng, cái ừ. đất lũ làm, Ừ. Bên này Ừ, làm cái hố ở đây nữa. Đúng rồi. Ừ, đào một cái hố nữa. Vâng. Ừ, thế gạch là hết chưa? À, còn mấy à, còn ba ba hay sau, À, thế đào một cái hố nữa này vâng. làm hố nó xây cái hố ờ, bể chứa phân đấy vâng. Wow. Ừ, cái này là cao quá tuyệt vời rồi chính là ừ. bằng này cũng được thôi bằng này cũng được ờ đấy lợn nó cũng không nhảy vâng. đâu mà nên ừ. là phí mà làm hai, hàng gạch đấy vâng. lần mà bỏ hàng này đi là mình xây được cái cái bể đây chứa phân đấy rồi vâng. À, nhưng mà học bảo là à, các em bảo là ừ. à, đây này à, cái cùi ờ, nhanh đấy lại xây cái cùi nữa ừ. <laughs> đúng rồi đẩy mưa đây làm cái lỗ đây này vâng lỗ này sau này ờ, nước phân mình ấy này vâng, vâng. sau là bảo mọi người chở sỏi kia nhá vâng, sỏi vâng. ở dưới Vâng. nên giải đây đầm nền là cái lá này có tre không nhỉ anh nhỉ có chứ tre à? ừ. phải lấy uh, uh, cát sỏi tre gì ừ. chất uh, ấy. Vâng. cát thế là si là còn còn không si còn hai bao à, hai, à? bao, chắc là đủ rồi thoải, mái à vâng. à, chát làm lớp mỏng mỏng vâng. ừ lúc nào là... thế em vừa đi đâu về em đi à, hách thọc của trong rừng về à thế à, à. à rồi rồi cái này là do dây mà mọi người không không ấy mà <laughs> bên này Căng. thì nó đo dây hàng, à, từ hàng này xuống thì nó đo dây không. mà cứ phải xây hàng nào thì mình à. phải có dây xây theo vâng. dây ờ, nhưng mà họ à, đây đến hàng này thì rồi, rồi. nó không đưa à, không ừ. đông ngược quá không phải em muốn ừ. mình làm không mày chắc là không làm được thì làm như, như đi xe thọc của với bay vàng vàng anh ạ à đó vâng làm vâng, dạ, dạ. mày kia mày ờ, ờ, ờ, xây xây để cha cái chọn lượn này xong thì mới đi gần luôn ừ. Vâng. cũng như là mai chưa biết là xây không tiếp tục hay không đúng không đúng rồi ừ. nếu mà mày mày không làm đường thì xây thôi anh ạ Ừ ừ, ừ ừ ừ rồi rồi ok mấy thì ba à, hai người ba người cũng em chết một ừ. ngày thì xong ừ, ừ. đây là cái trụ nó lên thì à, nó sẽ ấy hơn đấy Tại vì là hôm ấy mình về nên là mình cũng quên à, nhắc em cái đó làm nhưng mà xây cái trụ nó đúng là phải bắt thành bốn bốn cái viên đấy người thì nó mới chắc được cái trụ nó phải to giờ góc nó bắt như này là xây trụ rồi là mình phải xây ngoài nữa chứ gạch nó phải đan rồi. không làm được thì mình phải có cột cột gỗ bốn cái cột sáu cái cột gỗ xong làm kèo làm kiếc đấy mình mới làm cái lớp lên trên này để lợp thế thì uh, à, gian cũng uh, mải công việc nó khá là nhiều mình chạy lên chạy xuống à, hai, hai nơi liền thì mình không thể nổi ấy nhất là vừa xa về đến tận nhà là vào đến tận nhà cháu trạm là 130 mấy cây từ đây vào mình không thể là đi xe máy đi mất khoảng hai tiếng mấy rồi về đến nhà mình cũng uh, ấy nó phải phải đi tìm người ấy đấy nhà cháu trạm bây giờ là cũng, cũng chưa thể ấy được luôn ngày mai mình lại tiếp tục mình sẽ xem là bố trí nắng mình lại cho bà con làm đường thời gian tới là bà con lại chuẩn bị đi, gặt mà đường thì mình vẫn chưa được hoàn thành được Đấy, cứ ba anh chị nhé thì mình lên trên này để ghi hình lại cho các anh chị cùng toàn thể mọi người là biết là như vậy có gì là tiếp tục sau làm sao như nào thì mình lại tiếp tục mình mình ghi hình cho các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người là theo dõi có lẽ thì Giang cũng ờ, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây thì, uh,